chào anh em thì hôm nay tôi giới thiệu với em cái đồ mới trước khi vào giới thiệu chi tiết về đồ tôi sẽ sóc cho anh em đôi ba tiếng bạc cái hàng này nó không phải bát đĩa quân vị xanh chín 100% thì anh em hãy tập trung coi hết clip này ngày sáng đêm đen tứ tử tôi kỷ niệm cho anh em đôi ba tiếng bạc em này xem độ chính xác có xứng đáng để nó mua hàng không này bạc lẻ anh em này rất chính xác em nhá đây, máy thì tôi để ngay ở cái bát này thôi anh em này tôi sẽ để ra em cùng cảm nhận với tôi anh em này đây một dung này dung một đánh lẻ dung hai đánh chắn, bát đĩa quân vị xanh chín một trăm phần trăm lẻ này em đã vẫn ba trắng nhá đồ chuẩn đen này tiếp này nhịp dung anh em thể chỉnh của máy được một này một vẫn đứng cầu lẻ này vẫn ba trắng em nhá à, sóc bài một chút này vị nào chưa đời nhá villa thăng long chắn đóm bài thuốc vẫn cầu lẻ em này vẫn ba trắng nhá bẹt cầu này, mát tay sóc lẻ này xem bà có đi không này một này rung xong thì mình đánh em nhá vẫn cầu lẻ này ba trắng đi ba đen nhá tiếp tiếng nữa cho anh em này một này hai bạc đi rồi bạc chẵn này anh em này chuẩn đét nhá chuẩn quân xô vị để báo hết thì tại sao tôi phải đánh chuẩn như vậy cái máy này là một thiết bị tối tân nhất mới nhất đẳng cấp nhất mà không phải luôn bát đĩa quân vị là đồ chơi xanh chín 100 phần trăm đi kèm với nó là có một cái khiển đề mót em này cái khiển này là quyết định chiến thắng tuyệt đối không em này em quan tâm em alo tôi 0976 40 8888 để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm cái hàng này hàng này còn rất là mới nhiều anh em chưa biết hãy gọi gọi để tư vấn anh em này cái đồ này bát đĩa quân vị xanh chín 100 phần trăm thì cái máy nó chơi như nào sử dụng làm sao thì đầu tiên tôi sẽ kiểm tra bát đĩa cho anh em anh em này bát thì bát làm được mình không liên quan anh em nhé đĩa thì đĩa làm được vị thì vị nào được nhá bất kể vị gì anh em vùng miền địa phương là chơi mẫu vị gì alo 0976 4048 đấy thì vị vị nào được nhá đấy, vị đây vị vị vị nào được đấy, xuyên hết anh em nhìn này đấy, vị xanh chín 100 phần trăm anh em nhé vị vị nào cũng được mình không liên quan đồ đồ xanh chín Đấy, thì bây giờ tôi có thể lấy một cái vị ngẫu nhiên cho anh em đậu em này tôi vứt cái vị đi tôi lấy cái lá bài ngẫu nhiên bất kể vị nào cũng được mình không quan trọng Đấy, tôi kiểm tra cho anh em để tôi sấn vị anh em này kỷ niệm cho anh em đôi bài tay bạc để cho anh em giới thiệu cái đồ chơi anh em đã thua tha đã xa bờ đã mất nhà mất cửa thì hãy xem hết clip này để là người mua hàng đầu tiên và để được cái ưu đãi mới sớm nhất anh em nhé quân vị bát đĩa nào được quân vị xanh chín thì rất là ok đây cái cục nam châm anh em này đấy, là tôi sẽ cho anh em xem này nam châm này. đấy quân vị anh em nhìn này không phải quân cảm ứng quân từ nhá xanh chín một trăm trăm đấy đọc đúng một cái máy này thôi em lý cho tôi một điều bán hàng nhà tôi có phiếu bảo hành có chế độ bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm có điện thoại số kỹ thuật viên anh em hoàn toàn yên tâm để có nhân viên tư vấn cho anh em cái đồ chơi máy phân âm V68 hàng mới nhất đẳng cấp nhất thì chơi ra làm sao đầu tiên đến sòng sới 3 mét hất về anh em nhé khoảng cách bắt tối đa 3 mét đấy, 50 phân 7 phân báo cho anh em gạt công tắc lên này sau khi gạt xong em đúc cái máy trong người ngụy trang ống chân ống đầu túi quần túi áo túi anh em từ sòng sới lớn đến sòng sới nhỏ đều chơi rất ok hàng rất là chuộng đến sòng sới chỉ sợ anh em không thiết kế được sòng sới thôi anh em nhé. thì là clip thì tôi sẽ để trực tiếp vào đây anh em này đấy thì khi anh em đi chơi thì em đúc túi quần túi anh em đấy đến sòng đến sới nhá thì công việc của anh em là gì tôi hướng dẫn này khi cá sóc xong anh em nhé, mở ra lẻ thì anh em bấm cho tôi cái phím mở khóa này này tôi quay rất là gần này anh em nhá đây tôi lấy ra cái khiển nó khỏe pin hơn một tí đây rồi em đi này cái này cái hàng này là chơi ờ, pin pin là pin đồng hồ em nhá hết mình có thể thay em này tiếp này chẵn anh em bấm phím trên giúp tôi em nhé bấm khoảng 3 giây thì tôi làm clip thì tôi bấm vào đây khi em đi chơi đúc đi quần tùy anh em anh em này chẵn thì vẫn bấm phím trên đó anh em này cứ bình tĩnh thôi không phải vội vàng gì cả lẹ bấm phím dưới bấm phím mở khóa hàng này không phải vội đánh đâu được đấy chuẩn 95 phần trăm chắn thì bấm phím trên đó, phím đóng khóa tiếp này lẹ bấm phím mở khóa thì sau khi đã có chắc có lẻ khoảng hai ba tiếng rồi anh em chuyển sang cái phím chuông này là chế độ đánh máy sẽ rung một nhịp anh em nhé khẳng định với em là đồ chơi chính xác luôn đấy dung là mình mới bắt đầu đánh em này cái khiển em đúc cho người tùy nha em galo tôi 0976 40 8888 để tư vấn về cái đồ chơi mới nhất hiệu quả nhất và chính xác nhất à kiểm soát thực tế này ai phải chơi được em nha mới chơi mới vào đồ đều chơi hết nhịp dung em thể chỉnh to nhỏ nha tôi làm clip để nó to lên để anh em yên tâm bạc lẻ này anh em thấy không chuẩn nha chuẩn đét luôn đánh đồ ở đây tôi chỉ cho em khoảng bảy tám tiếng lên thử hàng tôi em cứ lên thử thoải mái anh em nhá bạc trắng này xuống tiền này em không chuẩn đét này vị nào được em nhá vị đó vị chắn vị bài vị thuốc vị la thăng long đều rất là ok bạc lẻ này em thấy không thì bây giờ tôi sẽ đúc cái máy vào trong người anh em nhá tôi sẽ đúc cái máy này vào trong người Đấy, để em biết rằng là xem đánh có ok không có yên tích không anh em nhá một nhịp rung rung êm này lẻ này chuẩn đét này tiếp này lá con chơi rất là ok không có nhất thiết phải là cái hai nhịp rung bạc đi rồi này một bình vào cái mặt chắn này anh em thấy không đánh đâu được đấy chuẩn em nhá đồ này đồ mới nhất hiệu quả nhất chính xác nhất đẳng cấp nhất mới nhất em này lẻ em trồng như thế này còn báo nhá đồ chuẩn đét em alo tôi 0976 40 8888 để tư vấn mua hàng miễn phí cho anh em anh em này đấy thì cái máy này là cái máy mới nhất đồ chuẩn thì tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn thôi để anh em xem anh em hiểu không bị loãng không bị xuyễn nhá máy phân âm V68 số đồ chơi mới nhất để có hàng chơi mới em alo tôi đồ là rất là mới số lượng có hạn thôi mua hàng để giảm giá 20 phần trăm cơ sở tôi lên trực tiếp bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe miền Đông Sài Gòn nhá bến xe Mỹ Đình Hà Nội nhà tôi đối diện cổng bến rồi để anh em rất thuận tiện đi lại không có gì xa xôi cả anh em mà xa thì gửi xe khách xe ca xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng thanh toán thì để có cái đồ chơi chuẩn thì anh em cố gắng bớt chút thời gian đi lên cho nó vất vả một chút nhưng nó không đáng bao nhiêu cả buổi sáng là xong thì ngoài ra tôi bán tất cả đồ của bảo bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không em nhá cảm ơn em theo dõi clip của tôi Chào anh em, thì hôm nay đại lý cờ bảo bịp và tôi giới thiệu với em cái máy đo quân vị laser Z10 nhà tôi ngụy trang trực tiếp vào cái dòng iPhone 5 iPhone 6, iPhone 7 nhà tôi đều ngụy trang được Samsung S7, S8, Oppo tôi đều ngụy trang được và cái tính năng cơ động nhất này là tôi thể ngụy trang trực tiếp vào cái điện thoại anh em đang sử dụng để rất là kín đáo bảo mật thì anh em ví dụ khi đi chơi anh em ngày xưa đánh bát này quân vị đĩa nó rất là nhì nhàng phải tổ chức xong sới đôi khi đập bát đập đĩa luồn côn rất là nhì nhàng rất là khó cái hàng nó không phải bát đĩa và quân vị anh em này xanh chín 100% hay đánh những cái máy phân âm phân vị thì em đi chơi cứ cầm những cái cục cục cục cục nhìn rất là kỳ thì khi người ta khám người vô tình người ta phát hiện ra cái cục rất là lạ này có khả năng anh em lại rủi ro anh thì nhà tôi không ngừng cải tiến không phụ lòng anh em thì nghiên cứu ra cái máy đo con vị laser Z10 này hàng độc quyền ở Việt Nam chỉ duy nhất cơ sở tôi có em nhá đấy thì cái máy này có dùng là dùng hàng sạc em này thì hàng sạc ở đây anh em cắm sạc trực tiếp vào này à, này anh em này là anh em thể, thể chơi được cái này sạc 10 đến 12 giờ đồng hồ chơi liên tục em nhá đó chỉ sạc hai tiếng là đầy thôi cái máy này nó có ba chế độ đầu tiên là giữa chế độ tắt này bên trái là chế độ thu quét laser và bên phải chế độ đánh đến sau đến sới 3 mét hết về em đúc túi quần túi áo ngụy trao trên đồng thì tùy anh em cứ đúc trong người là con cũng chơi được bình thường nhá em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 408888 em để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này hàng mới nhất độc quyền chỉ nhà tôi có này khi em đi chơi này tôi bật sang chế độ quét laser tôi làm clip tôi sẽ để ra đây anh em nhé khẳng định cái hàng này là bát đĩa quân vị xanh chín một trăm trăm đây bát bát nạm được này. bát soi trong veo trong suốt này đĩa đĩa nạm được em nhá đây đĩa đĩa nạm được đĩa soi xuyên cái hàng đẳng cấp thì tôi không phải nói quá nhiều thì quân vị thì nó sẽ có thể quét laser tất cả loại quân vị villa thăng long chắn đón bài thuốc anh em vùng miền địa phương chưa quân vị gì alo tôi không chín bảy sáu bốn không túi tám tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một cái lá bài lá bài ở đây tôi lấy ngẫu nhiên bất kể một cái lá bài cũng được em nhé. tôi cắt luôn cho anh em này em lưu ý này hàng này độc quyền chỉ duy nhất cơ sở của tôi có chưa cơ sở là về được cái hàng này Đấy, khẳng định với em một điều đấy số lượng có hạn thì anh em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên để là cái ưu đãi nhất để giảm giá 20% bán hàng thì anh em phải đến chỗ nào có phiếu bảo hành để anh em có để là cái nơi uy tín nhất nha bảo hành đổi mới một tháng và bảo miễn phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả thì phải chăng rồi vì nhà tôi đại lý em cứ alo tôi chín bảy sáu bốn em này thì bây giờ đến sau đấy suối công việc em đúc cái máy trong người để cho người ta chơi vài ba phút đi cho nó có chẵn có lẻ là em thể chơi được sấp đôi này là em máy em có thể thu quét được em nhá cho lập trình và quét lại lần nữa đi ba đen này cứ cho vài ba tiếng nhá ba đen tiếp này mới chơi mới vào đồ đều chơi hết là con là cái đều chơi hết em nhá sấp đôi này thêm một tiếng nữa là ok em này ba trắng ba đen sấp đôi đầy đủ hết rồi bên tôi sẽ bật máy sang chế độ đánh em này tôi sẽ gạt sang công tắc số 3 là chế độ đánh dung một đánh lẻ dung hai đánh chắc em này à. này xong là số hai một này một là lẻ em nhá rất chuẩn anh em em nhìn cái đèn này anh em nhá là anh em biết rằng máy anh có chuẩn không một này một vẫn tiếp tục cầu lẻ này ba đen này cái độ chính xác của lên 90 95 phần trăm em nhá một đèn này một đèn nó vẫn là lẻ này vẫn ba trắng này tôi sẽ bật một chút sẽ bạc có đi không đây em qua cái máy này này một đèn này hai đèn là bạc chắc rồi bạc đi rồi anh em nhé đồ đạc rất chuẩn chỉ đánh đâu được đấy cứ lên thử hàng của tôi anh em lên thử hàng thoải mái một này một là lẻ này bạc bạc đi lẻ là ba trắng nhé chồng tôi dính vị để bảo hết là em này nhìn tập trung cái máy này một đèn này hai đèn hai đèn bạc trắng đây đang để chế độ đánh em nhá bạc trắng này rung đâu đánh đấy nhá đánh đâu được đấy ăn tiền rất là kín đáo bảo mật luôn một này nhịp rung em có thể chỉnh to nhỏ em nhé lẻ này Đấy, đặc biệt có thể ngụy trang trực tiếp cái dòng điện thoại anh em đang sử dụng em này giá cả thì ưu đãi rồi một này lẻ này em thấy không à, tiếng này sai tôi bỏ qua này thì nhận em bỏ hai tay nữa thỉnh thoảng nó sẽ xuyễn một tiếng nhé 10 đến 11 tiếng xuyễn một tiếng là chuyện bình thường bạc sẵn này không thể sai được này tiếp này chỉ hiện cho em hai tay cuối một này hai hai bạc sẵn này rất là chuẩn nhá tiếp tay nữa này đây em nhìn này một đèn này bạc chắc rồi tỷ chắn này không thể sai được đó em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 40 48 cái hàng độc quyền chỉ duy nhất cơ sở tôi có máy đo quân vị laser Z10 ngụy trang tất cả các dòng điện thoại và trực tiếp vào trên điện thoại iPhone của anh em bán hàng uy tín trách nhiệm chính hãng này, này thử hàng trực tiếp em đến bến xe đi hà nội hoặc bến xe đâu sài gòn cơ sở tôi đối diện cổng bến để anh em thuận tiện con đường đi lại nó không phải bát đĩa quân vị xanh chín 100% anh em nhé đó nhà tôi bán tất cả đồ của bà bịp máy đánh bài kính hấp tròng bầu cua tài xỉu hay game dạy bài tay không anh em sao gửi khách khách ca cho em xem hàng từ hàng kiểm tra đối hàng thanh toán cả ờ, thì vừa rồi mình lại à, giới thiệu với các bạn đến cái dòng máy bài rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm những thiết bị đổi bài đấy để các bạn đi chơi rất hiệu quả đấy, thiết bị đổi bài nó có cái ví đổi bài áo đổi bài kính hấp tròng xuyên bài thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cái ví đổi bài này cái thức chơi rất giản đây các bạn nhìn này đấy. Đấy, đổi bài như này thì ví dụ như mình chơi lươn, chơi liêng này, đây mình chơi liêng này thì mình mình khi mình cho cái con bài vào mình nhớ vào trong này nó là con gì đấy thì mình đổi nó ra này đấy như thế là ok đấy mình cho vào là mình nhớ con gì rồi thế như con này thì ờ, đây con con này thì bây giờ mình đổi nó ra này, con năm ra mình nhớ đấy thì thành thành chín điểm Đấy, rất hiệu quả trong các bạn là chơi cái môn bài bất kỳ môn bài gì các bạn đổi được thừa chiếu một lá bài là bạn ok rồi thì bên cạnh cái ví à, đổi bài thì bên mình còn có thêm những cái kính áp tròng trên lá bài thì đây là cái kính mình mới nhập khẩu ở mỹ về đây made in usa đây là cái dòng kính à, để phục vụ tết năm 2020 này anh em nhá đây cho bạn xem cái kính luôn mình mở ra này đựng trong cái lọ à, đây rất là mỏng cái này kính mỏng siêu mỏng đeo không bận mắt luôn à, thì bây giờ mình sẽ đeo luôn cái kính ờ, thử vào trong cái camera để cho bạn xem là khi uh, mình đánh thì mình nhìn nó như thế nào đây bình thường cái bộ bài thì nó sẽ là như thế này bình thường này cho bạn xem rồi mình cháo này bình thường như này nó như các bạn đeo kính thử vào đấy cái kiểu cái mắt camera như mắt người thế đây bạn nhìn này nhìn con 10 này con 10 là hình móc chìa khóa này à hình cái dấu cộng này con 9 hình móc chìa khóa này để phân biệt giữa con 6 này đấy rất rõ ràng luôn 8 này cái này đọc cả chất nhá 7 này đây con 6 này đây con 10 tép này đây các bạn nhìn cái vạch ở trên này là 10 tép này Đấy, 8 tép này 7 tép này Đấy, 6 tép này đây con 4 này Đấy, rất hiệu quả các bạn đánh tất cả các môn bài các bạn đánh bài mà các bạn nhìn như bài của họ là các bạn sẽ chiến thắng tuyệt đối rồi về mình bỏ kính này lại như bình thường thôi đấy thì các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình nhé cảm ơn các bạn xem video.